ShopSuntv.com nơi bán nước Kiko Mobile cực kỳ rẻ, cực kỳ uy tín với cơ hội nhận ngay nhiều thưởng lớn tại nhiều vòng quay hấp dẫn. Và đặc biệt nhận ngay từ 30 cho đến 500 con Huy trong lần đầu tiên đăng nhập. Hãy truy cập ngay shopsuntv.com. Ok, xin chào tất cả mọi người. Mình là YouTube Tom Mùa Liliana. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau chơi một biệt đội Giáng sinh. Coi như hậu Giáng sinh đi, bởi vì dù sao thì đêm qua mới là đêm Giáng sinh. và hôm nay là ngày 25, coi như là dư âm còn lại của ngày hôm nay đi. Và trong cái video ngày hôm nay thì không chỉ có mình đâu mà chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hai idol của top top khác là chúng ta có cua giám thị này và chúng ta sẽ có uh, chị Best L'Oreal miền Tây hay là chúng ta mới biết tới YouTube L'Oreal One Champ à One Champ L'Oreal đấy. Đó, đó chính là dàn khách mời của ngày hôm nay. Được rồi. Và trước khi uh, mọi người bắt đầu trận đấu này với mình thì đừng quên bỏ ra 5 giây để bấm nút like và cũng như là bấm nút đăng ký kênh của mình để mình có động lực làm các video tiếp theo cũng như là mọi người có ý tưởng về các uh, đội như thế nào chẳng hạn thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình nhé chia sẻ ý kiến mọi người về cái trận đấu ngày hôm nay như kiểu là tại sao mà tự dưng team đang đang vàng vàng lại thành lòi đưa ra hai con một xanh dương là như thế nào chẳng hạn thì mọi người thấy sao về đội hình như thế này thôi không sao dù sao thì nó vẫn là giáng sinh mà thôi giáng sinh linh quân Phần này đáng lẽ là chị uh, L'Oreal chị để chơi con lau tiệc Giáng sinh thì tốt Nhưng mà cái con đấy lại không có mát Christmas nên là mình uh, nên là chị đấy cũng không có chơi Chứ nếu mà chị đấy chơi cái con L'Oreal Giáng sinh thì mình cũng sẽ chơi con John Giáng sinh cho nó đồng bộ Nên là thôi có khi là mình sẽ làm hẳn video về trang phục riêng của L'Oreal riêng sau nhá Lại nợ mọi người thôi Trận này là team mình đã bị mất lợi thế khá là nhiều Nhưng mà không có nghĩa là team mình yếu đâu Căn bản là trận này mình hơi bị chăm chỉ đi farm đấy Nãy giờ được rất là nhiều tiền rồi Mà tính ra thì trận này team mình cũng hơi uh, đuối hơn thật Tại vì team mình hơi mỏng Có mỗi ma Châu thôi Còn lại là đội hình máu rất là mỏng chuẩn bị nhảy L'Oreal đây này đâu rồi thanh niên đâu rồi thanh niên đâu rồi rồi một bé hai bé nhưng mà mình vẫn không thoát khỏi số chết thôi dù sao thì cũng ăn được double kill là ngon rồi ấy grog này trời ơi của đàn thanh niên biến về ngay vào đúng cái lúc có cái mắt nó xuất hiện qua đèn qua đèn qua đèn lên nào lên nào lên nào Pha này là núp hơi bị lâu rồi đấy nhá Đây rồi, đây rồi, đây rồi, con mồi tới đây rồi Một bé, tiếp theo là từ từ mình phải chờ để nhảy Grab cái À không, nhưng mà có có có có, có các con khác yếu máu hơn Trời ơi, nhưng mà ở đây có Grab yếu máu này Quất luôn Ôi trời má Cố lên, cố lại, ui rồi ôi Quả đến ta mà xây sớm một xíu nữa là mình sẽ ăn được hai con cùng một lúc luôn rồi không sao, ăn tạm con này Nhảy đâu ấy, nhảy đâu ấy Bay, bay bằng niềm tin Chốt lại thì vẫn gãy cánh thôi Không còn gì để khóc với sầu đâu Trận này thì mình bên kia đẩy ở đường trên kia có khi là thắng luôn rồi khỏi phải bàn nữa nick thì bà cào, cào trụ thì bao phê Team nó không ai thủ nữa kìa Ôi thắng chắc rồi, thắng chắc rồi, thắng chắc rồi Không còn gì nữa đâu Coi như là trận này team Giáng sinh lật kèo thành công Tưởng thua nữa chứ rồi ok, và đó chính là trận đấu ngày hôm nay Mọi người đừng quên bấm like và subscribe kênh của mình Cũng như là kênh tiktok Cảm ơn rất là nhiều, bye bye